tôi đã có được video marketing vô cùng tuyệt vời bằng 4 bí quyết được học từ người thầy Nguyễn Tất Minh. Vâng và xin chào tất cả mọi người, tôi xin giới thiệu tôi là Râu Giáp và hiện tại tôi là một người trẻ rất là nhiệt huyết, rất năng lượng đang học tập và sinh sống tại thành phố Đà Nẵng này. Và cách đây về trước, để nói về việc quay cho mình một video marketing thì cực kỳ khó đối với bản thân tôi. Bởi vì đầu tiên là cái giọng nói của tôi cực kỳ khó nghe bởi vì tôi là một người địa phương, giọng địa phương thì khiến cho người nghe họ cảm thấy là khó chịu khi nghe và cái điều tiếp theo là tôi cảm thấy ờ, lo ngại về việc khi mình nhìn thấy cái ờ, trực diện con người mình trên ống kính này và cảm thấy là mình cảm thấy rất là khác biệt như là mình nhìn lại mình thì mình cảm thấy rất là ngại và cái điều khác nữa là là bản thân tôi thì không dám nói lên những điều mà từ suy nghĩ mình suy nghĩ ra và tôi sợ là khi quay một video thì có thể là không hút được những người xung quanh và đặc biệt là không thể nào khiến cho người xung quanh họ nghe được cái điều mà mình muốn chia sẻ truyền đạt cho mọi người và cũng rất may mắn và hạnh phúc khi bản thân tôi đã học được từ những người thầy và đặc biệt là người thầy Nguyễn Tân Minh đã chia sẻ cho tôi được cái bí kíp có thể là quay một video marketing vô cùng tuyệt vời và đó là cái đầu tiên là tôi cảm thấy là rất là tự tin khi mình có thể là biết được cái video cách quay video này và à, khiến cho bản thân tôi là tự tin khi quay cho mình một video marketing và cái điều tuyệt vời là à, khi quay một video marketing thì à, con người mình trở nên năng động hơn và đặc biệt là khiến cho những người xung quanh họ họ thích mình và mình cũng là người thu hút được những người xung quanh và cái điều tuyệt vời hơn thế nữa tức là khi mình quay một video marketing thì à, video cực kỳ là ngắn nhưng mà đầy đủ những nội dung những ý nghĩa và thường thường là những con người của mình thì họ thường sẽ thích à, xem những cái đoạn video cực kỳ ngắn nên là khi tôi quay một video ngắn như vậy thì tôi đã tiếp cận rất là nhiều khách hàng tiềm năng cũng như là rất là nhiều người họ thích xem những video của tôi và cái điều tuyệt vời là tôi tự tin rằng à mình quay video à, tôi tin rằng một quay video là nó không có hoàn hảo nhưng tôi tin chắc rằng tôi đã hoàn thành dần dần và hoàn thành từng ngày một và để quay một video thì cái đầu tiên chúng ta phải xác định được là tôi là ai và cái điều tiếp theo mình cần phải biết được là mình phải xác định được cái nỗi đau cũng như là cái sung sướng và để thể là biến thành biến nỗi đau đó thành một sung sướng một một à, thành sung sướng khác và cái điều tuyệt vời hơn thế nữa là chúng ta đừng quên là xin lời giới thiệu như là nhờ người khác giúp đỡ mình hoặc là giới thiệu những người xung quanh uh, biết được họ đang có nỗi đau gì hoặc là cần giúp đỡ cái nỗi đau đó và giải quyết nỗi đau đó và cái điều cuối cùng là chúng ta đừng quên đó là chúng ta hãy thường xuyên nhắc đến tên của mình bởi vì sao bởi vì con người mình là thường tập trung vào những cái câu chốt cuối cùng bởi vì có thể là nội dung mình nó dài đến đâu nhưng mà mình nói chia sẻ cho mọi người mà mình không chốt lại cái câu sau thì mọi người khó có thể là hình dung ra à hôm nay mình đã học được gì à hôm nay mình đã xem được gì nên là câu chốt trên uh, video là một câu chốt vô cùng tuyệt vô cùng là sức hút vô cùng là tuyệt vời mọi người ạ à. nên là chúng ta hãy nhắc đến tên mình thường xuyên để có thể là tạo tạo cho mình một cái thương hiệu riêng và tôi biết là các bạn đang quan tâm rất là nhiều vấn đề trong quá trình quay video thì bạn có thể là à, đăng ký kênh youtube của mình có thể là cùng nhau học hỏi là cùng nhau chia sẻ những điều tuyệt vời nhất và đây là video đầu tiên của em và em mong muốn là nhận được sự giúp đỡ và sự góp ý từ mọi người và đặc biệt là các anh chị à, quay video tốt và có thể là góp ý cho em có thể là cái video của em hoàn chỉnh hơn mỗi ngày vâng và em xin chào tất cả anh chị ạ